238 triệu đồng Chỉ nhìn hơn một chiếc xe Vios Limo một chút thôi Và chỉ là ngang bằng với một chiếc xe Vios uh, đời lẻ 8 một chút thôi Nhưng mà Vios thì không sánh được với Atit nha quý vị nha Atit nó sánh ngang với phân khúc uh, Vios Civic nó sánh ngang với phân khúc của Atit quý vị nha Và tính đến thời điểm này thì cái form dáng cũng như là cái nội thất của chiếc xe Honda Civic này nó vẫn chưa bị lỗi thời quý vị ạ Nó vẫn toát lên được cái dáng vẻ gì đó hiện đại Thời trang và cũng rất là trẻ trung quý vị nhá Đấy, Rất là trường xe luôn Và nó có một cái màu đen Cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng xe Honda Civic này Đấy Chúng ta thấy là tính đến thời điểm hiện nay thì cái form dáng của chiếc xe này nó vẫn giữ được cái dáng vẻ rất là trẻ trung và thời trang những cái dòng xe như Honda City tính đến thời điểm hiện nay thì dáng chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe Honda Civic này quý vị nhá thân vỏ thì cũng khá là đẹp zin nguyên bản máy gầm đại chất máy cực chất luôn quý vị nhé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 không có dấu hiệu gì của sự ờ, cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu quý vị và cái nước sơn của nó còn cũng khá bóng còn đang in hình các cây ở xung quanh luôn và cái đèn pha phía trước bên phụ của nó đây vẫn là đèn zin theo xe từ đầu cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá đã được ờ, độ đèn ờ, xenon siêu sáng rồi quý vị nhá giúp chúng ta vận hành một cách dễ dàng vào ban đêm kể cả đèn gầm phía dưới cũng còn rất là sáng luôn chính giữa là cái mặt ga lăng kèm theo cái biểu tượng của Honda một thương hiệu ô tô lớn của Nhật Bản và cái mặt ga lăng này nó có hai cái thanh inox trải đều sang hai bên nhìn rất là trẻ trung và thời trang quý vị nhá và cái đèn à, pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị kể cả đèn gầm phía dưới này cũng vậy ba đợt sốc thì rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự à, đắp ma tiết nhiều hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, và đây tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị theo dõi thật kỹ Chúng ta thấy không có một vết gợn luôn quý vị nhá Điều đó chứng tỏ chiếc xe này vẫn chưa bị đắp matit nhiều đâu Thân vỏ còn rất là căng luôn Đấy, Và bây giờ tôi truyền tải đến cho quý vị cái khoang lốp phía trước đây Chúng ta thấy đây khoang lốp của nó cũng còn rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn quý vị nhá bốn quả lốp gần như mới tinh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 ấy bên lái đi quý vị đây cái gót khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây đó, chúng ta thấy rằng là nó cũng không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị đắp ma tít ở đây quý vị nhá ấy kể cả cái cua lốp đây ấy chúng ta thấy cũng còn ừ, zin luôn chưa có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít và đây là cái lốp sau chúng ta thấy cũng còn rất là dày luôn và cái lốp này cũng đến từ thương hiệu Michelin của Thái và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và bên trong chính là cụm phanh ABS phanh ABS rồi quý vị nhá rất là trường xe luôn khoang nội thất bên trong rộng rãi kiểu dáng thì hợp thời trang và cái đèn hậu phía sau đây cũng còn rất là trong quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu hay bị uh, vỡ gì đâu quý vị tên tư nhân chính chủ màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhé kể cả cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng vậy cũng còn trong veo vẫn là đèn zin theo xe từ đầu hai bô kép đấy tạo do chiếc xe này nó thể thao khỏe khoắn hơn quý vị và bây giờ là cái cảnh quay từ phía sau bên phụ đây quý vị đấy, tất cả mọi thứ đây chúng ta thấy sơn si rồi form dáng của nó còn giữ được khá tốt quý vị Đấy, và bây giờ tôi truyền tải đến cho quý vị là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây nơi tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị mọt mục gì đâu quý vị nhá tất cả mọi thứ còn zin nguyên bản luôn và đây là cái lốp sau bên phụ cũng vẫn còn rất là dày đấy cái mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự xước xác đâu đây tôi quay cận cảnh để quý vị theo dõi không có một vết gợn luôn và cái đường gân chỉ của nó cũng còn sắc nét luôn không bị mờ một chút nào luôn quý vị đây và cái khoang lốp phía sau bên uh, phụ khoang lốp phía trước bên phụ nha quý vị nhé khoang lốp này chúng ta không thấy có dấu hiệu gì của sự bọt mục đâu quý vị và cái lốp này cũng còn tương đối dày cũng đến từ thương hiệu Michelin bốn quả lốp thay cùng lúc luôn quý vị nhé cho nên còn rất là chất lượng luôn chúng ta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 thân vỏ đây quay thật cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi chúng tôi luôn truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh chân thực nhất những hình ảnh đúng thực tế nhất đấy để quý vị và các bạn theo dõi có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy chúng tôi không thêm bớt quý vị nhé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 Đấy, chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu kể cả là các cái tay cửa Đấy. rồi là cái phần nhựa màu kem phía dưới này chúng ta thấy nó cũng còn rất là tươi và sáng nha quý vị nhá đây cái phần nhựa màu kem phía dưới này cũng vậy cũng còn khá sáng luôn quý vị đây cái cần số đây quý vị Đấy, chúng ta thấy là các con số các cái dãy số còn quá là rõ ràng không bị mờ đây kể cả cái tay uh, phanh này cũng vậy quý vị nhá Đấy, khá là đẹp luôn Đấy, đây cái tắp lô của nó đây chúng ta thấy nhựa của nó còn khá là sần luôn quý vị nhá đây cái tắp bi cửa đây các cái hốc cửa đây chúng ta thấy rất là sáng luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên vào lết đâu quý vị nhá keo chỉ thì zin 100% quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ ra đâu đây là keo chỉ có cánh trước bên phụ quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở đâu đấy, keo chỉ kể cả phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy nó cũng còn zin đét luôn đây các cái chốt cửa đây cũng còn tương đối là sáng các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá khá là sáng luôn quý vị đấy, tiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy đây gầm của nó đây còn sáng trưng chưa đấy bô kia đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục gầm huyết vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy gót khoang lốp các thứ là cũng vẫn còn zin luôn đây là cái hàng ghế thứ hai được may theo đúng kiểu của Honda Civic rất là hợp lý đầy đặn và không có dấu hiệu gì của sự rách dưới đâu quý vị đây và cái tắp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị phần nhựa phía dưới này đây cũng còn rất là sáng luôn keo chỉ đây không mất một phân nào đâu quý vị đấy chúng ta thấy là như vậy kể cả phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đây đấy. các cái bậc lên xuống đây cũng còn khá là sáng luôn quý vị và bây giờ tôi xin phép quý vị được chuyển máy quay sang phía bên lái <clears throat> đây chúng ta thấy là cái hàng ghế thứ nhất đây Đấy, ta bị cửa lái đây Đấy, các cái phím bấm lên xuống kính đây gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá tay mở cửa đây còn rất là rõ ràng luôn quý vị Đấy, thường xuyên bảo dưỡng ở các cái trung tâm bảo dưỡng lớn cho nên chiếc xe này tính đến thời điểm hiện tại cũng còn rất là ngon luôn máy cực ngon luôn quý vị nhá đây chúng ta thấy Đấy, tắp bịt cửa lái đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị Đấy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 không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu bây giờ tôi truyền tải đến cho quý vị cái cabo cốp sau đây <clears throat> cốp sau đây hai bên má của nó đây ấy vẫn gì đét luôn các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhé keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đây con ốc này đây các lỗ bấm vẫn tròn xe đây đinh cán của nhà sản xuất đây keo chỉ của nó đây lỗ bấm đây vẫn tròn xoe luôn đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả cái lòng của cái cabo đây chúng ta thấy xương xiết của nó vẫn còn căng không có dấu hiệu gì của sự móp méo đâu quý vị nhá <coughs> đây ấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị tất cả mọi thứ vẫn còn khá đẹp luôn quay được chỗ nào giờ được chỗ nào tôi dở hết cho quý vị và các bạn xem luôn và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ Và bây giờ đi vào phần động cơ thì xin phép quý vị tôi xin phép được nổ máy Máy cực ngon luôn quý vị nhá Đấy chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó đây Tất cả mọi thứ vẫn còn khá sần Đấy, cái biểu tượng ờ, Honda không bị mòn mờ một chút nào màn hình camera lùi đầy đủ hết đây cái tab đi của nó đây tab lô đây ấy khá đẹp luôn quý vị nhá tab ừ, lô của tab đi cánh lái đây chúng ta thấy như vậy và bây giờ là đến cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn và không có một vết dầu mỡ nào luôn máy khô roang luôn quý vị nhá à, chúng ta thấy máy nổ cực êm luôn quý vị đấy đấy chúng ta thấy là như vậy rất là êm luôn cực êm luôn đứng gần không nghe tiếng máy nổ không có dấu hiệu gì của sự rung giật máy đang nổ quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu là keo chỉ của cái cabo đây đấy chúng ta thấy không có mất một phân keo sợi chỉ vào đâu các cái lỗ bấm đây chúng ta thấy còn tròn xe đây lỗ bấm đây còn tròn xe đây keo chỉ của nó đây quý vị đấy đây các cái của nó đây tem của nó đây đây rồi là tinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đây tem của nhà sản xuất đây keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đã được độ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá rất là sáng vào ban đêm đây cụm phanh ABS đây chúng ta nhìn thấy chưa sáng trưng chưa đây máy êm du luôn và điều đặc biệt nữa Honda nổi tiếng là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu Đấy. cho nên là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 rất là đẹp keo chỉ của cánh trước bên phụ này máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy, đấy. đây là cái hàng ghế thứ hai đây quý vị đấy. và cái táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị đấy keo chỉ của cánh sau bên phụ thôi đây tôi đang tổng hợp lại quý vị nhá cho nên là cũng nhanh nhanh một chút